Rồi hello xin chào bà con và cô bác nhé Quay trở lại với kênh à, Phạm Hưởng Vlog nhé Kênh à, phong thủy Tử vi trọng đời nhé Thì hôm nay hôm qua thì Phạm Hưởng à, Phạm Hưởng cũng đã chia sẻ cho cái, cái cái tuổi 1987 đinh mão nhé thì hôm nay Phạm Hưởng chia sẻ cho bà con nhé. chia sẻ cho bà con về cái tuổi phong thủy tử vi chồng đời của 1988 là lương duyên vợ chồng nhé thì hôm qua Phạm Hưởng đã chia sẻ cho bà con về cái vấn đề là lương duyên vợ chồng của tuổi 1987 Đinh Mão rồi nhé thì hôm nay Phạm Hưởng chia sẻ cho 1988 nhé lương duyên vợ chồng nhé nam và nữ thì uh, ấy thì uh, và cái um, và Phạm Hưởng chia sẻ luôn về cái vấn đề là à, đại kỵ hiệp hôn nhé nhưng mà 1908 1988 Mậu Thìn nhé, Đấy, rồi đó. sẽ là đại kỵ hiệp hôn nhé, đại kỵ hiệp hôn với tuổi nào nhé, rồi Lam cũng vậy và nữ cũng vậy nhé đại kỵ hiệp hôn thì cuối video thì Phạm Hưởng sẽ chia sẻ cho bà con cô bác về vấn đề là đại kỵ hiệp hôn của Nam và nữ 1988 nhé Đấy. thì hôm nay Phạm Hưởng chia sẻ cho 1988 sẽ à, kết duyên với 12 con giáp còn lại để xem là kết hợp với con giáp Lào thì nó sẽ được là à, hạnh phúc hơn hay là được à, à, công dân tiền tài tài lộc này Đấy, nó tốt hơn về đường gì thì hôm nay phòng hướng chia sẻ cho bà con cô bác nhé thì trước tiên uh, chia sẻ về lương duyên vợ chồng theo căn duyên tiền định của tuổi 1988 nhé. thì hôm nay phòng hướng chia sẻ bà con thì cái uh, phong thủy phong thủy của tuổi 1988 nhé. La mạng thì về hướng nhà xây đó là cung chấn nhá cung của uh, cung phi bách quái cung phi bách quái là cung chấn và lữ mạng cũng là cung chấn nhá lữ mạng cũng là cung chấn luôn thì ở đây phòng hướng chia sẻ luôn thì uh, cái cung chấn của chúng ta là đây cung chấn ở đây đó là con nhà hướng đông thuộc đông tứ chặt nhá đấy, đó là hướng đông này đấy, là cung chấn là hướng chấn đông nhá hướng tiếp theo đó là hướng đông nam này đấy, hướng thứ ba là hướng chấn nam và hướng thứ tư đó là hướng chấn bắc nhé đây là bốn hướng màu vàng này là con nhà hướng đông thuộc đông tứ trạch thì bà con cô bác lên xây nhà theo những hướng này nhé xây theo những hướng này đông à, làm bắc và đông nam à, uh, à, xây nhà tắm này nhà bếp là cũng theo những hướng này nhé đấy bà con nên lưu ý Đấy. Nếu ví dụ như mà bà à, ví dụ như tuổi 1988 mà lỡ xây nhà rồi lỡ xây nhà rồi mà lại xây nhà sai hướng Đấy, lỡ xây nhà rồi mà xây nhà sai hướng thì đừng có lo phòng hướng chia sẻ luôn thì ở ờ, nếu mà xây nhà xây hướng thì à, bạn lên là mua cho mình hai cặp cầu này nhé mua cho mình hai cái cặp cầu này để làm gì hai cặp cầu này về để chấn chặt lại nhà cửa khi chúng ta xây nhà xây hướng thì chúng ta mua một cặp cầu về để chúng ta chấn chặt nhà cửa cũng đặt như thế này là cách xa nhau cũng được miễn sao nó song song với nhau là được nhé miễn sao song song với nhau là được mua một cặp giống nhau để chấn chặt nhà cửa lại khi chúng ta xây nhà xây hướng thì nó sẽ cân bằng lại ngôi nhà ta để nó Ờ, để cần điểm bằng thứ hai nữa là khi chúng ta mua ví dụ chúng ta xây nhà mà cái miếng đất đó chúng ta không biết là ở dưới miếng ở dưới lòng đất đó là có những cái thứ gì à, tốt hay xấu à, thì chúng ta cũng lên là mua một cặp cầu này về nhá, mua một cặp cầu này về để, để chấn chặt lại và để là à, hóa sát xua đuổi nhá những cái ờ, thứ không tốt ở trong cái à, miếng đất của chúng ta nhé nhé. nên là cái những cặp cầu phong thủy này nó có tính tính dương rất là cao nên là bà con mà ví dụ như sai hướng xây nhà sai hướng hay là nhà của chúng ta mà đối diện với nhà hàng xóm mà nhà hàng xóm á, nó có mưa bắt có gương hương bắt quái nó chiếu vào nhà người ta thì chúng ta cũng phải lên là một chơi một cặp này về để chúng ta hóa sát lại nhé để để là giải tỏa những cái cái cái từ trường xấu hoặc là đối diện nhà chúng ta đối diện nhà bà con cô bác á, mà có hai cái tòa nhà cao ốc mà chúng ta làm ở giữa chúng ta nằm ở giữa nó là nguyên con hẻm giống đó gọi là cái chạm sát nhé đấy, giống như là một cái một cái lưỡi dao từ trên trời chạm xuống đó là cũng chạm sát đấy thì cũng là xấu nhá thì chúng giống như là một cái cái chạm sát nó chạm đôi nhà chúng ta ra thì chúng ta lên là thỉnh cũng lên thỉnh cái cặp cầu này về nhé thỉnh một cặp cầu là về để chấn chặt lại Đấy. Rồi tiếp theo này ví dụ như chẳng may mà miếng đất chúng ta mua mà ở trước cửa nhà chúng ta thì nó lại có cây cổ thụ to, cây cổ thụ to lâu năm mà chúng ta không thể là nhổ đi được không làm cách nào để nhổ đi được thì chúng ta cũng phải là mua cặp cầu phong thủy về để chấn chặt nhà cửa đấy cặp cầu phong thủy này nó rất là có tác dụng cực kỳ nó hữu hiệu cho chúng ta hoặc là như thế này nữa ví dụ như ở trước cửa nhà ta là có cái cột có cột đèn cột điện mà đèn điện pha điện điện nhà và còn điện điện đường á à, của nhà nước mà chúng ta cũng không thể nào di rời được thì chúng ta cũng phải chấn chặt lại bằng cầu phong thủy để chấn chặt lại hóa sát đấy, đấy thì ở đây thì phạm hưởng là cũng là vừa chia sẻ cho bà con về vấn đề là lương duyên vợ chồng vừa chia sẻ cho bà con về vấn đề là về phong thủy đấy, nhà ở đấy, thì ở đây phạm hưởng là cũng là cũng mở một cái shop về chuyên về phong thủy chuyên về bán những vật phẩm phong thủy như thế này để chia sẻ cho bà con nếu bà con có nhu cầu thì cứ liên hệ với số hotline của phạm hưởng đó là 0389 961 245 đấy, thì phạm hưởng sẽ tư vấn cho bà con để con ờ, thỉnh những cái gì về để chúng ta gọi chấn chặt nhà cửa như thế nào để cho nó cái nhà cửa chúng ta nó hoàn thiện hơn nhé đấy đó là cái tuổi 1988 là là con nhà hướng đông thuộc đông tứ chặt nhé đấy thì đấy ví dụ như mà à, bạn nào tuổi này mà xây nhà rồi mà xây nhà xây hướng thì lên thỉnh những cái uh, quả cầu phong thủy như thế để làm gì để chấn chặt nhà cửa lại nhá thì hãy liên hệ với phạm hưởng để phạm hưởng chia sẻ và sẽ giới thiệu cho bà con mua vật phẩm phong thủy này với giá gốc rẻ chất lượng nhé, mà đá thiên nhiên tự nhiên 100% nhé, đảm bảo cam kết với bà con cô bác nhé. Đấy là về vấn đề là như thế và tuổi nữ cũng vậy nữ cũng là cung chấn luôn nhá nam với nữ cùng cung chấn nhá thì là cũng là xây theo hướng này cũng đông đông nam đông uh, ờ, chấn nam và chấn bắc nữ cũng vậy luôn nhá cũng xây theo hướng này luôn nhá đấy thế về vấn đề là uh, hướng nhà hướng nhà bếp hướng uh, phòng ngủ hướng nhà tắm nhá đấy là phòng cũng đã chia sẻ xong về cái hướng nhà phong thủy hướng nhà cho tuổi 1988 nam và nữ đều là cung chấn nhá Đấy. Rồi tiếp theo thì Phạm Hướng chia sẻ luôn mình là đại lâm mộc. Thì đại lâm mộc ở đây có nghĩa là mạng mộc. À, đại lâm mộc thì có nghĩa là mạng mộc nhé. Thì hành hành mộc thì Phạm Hướng chia sẻ cho bà con về cái phong thủy, màu sắc phong thủy của chúng ta nên sử dụng màu sắc như nào nhé. Màu sắc phong thủy. Thì mạng mộc ở đây, mạng mộc ở đây thì có màu này, màu tương sinh đó là màu đen và màu xanh nước. Màu tương hợp của mình là màu xanh lục nhé, màu xanh lục. Thì ở đây cũng Phạm Hướng cũng cũng, cũng có chia sẻ bà con đây về vòng phong thủy. Đấy, vòng phong thủy đây là màu đen đây là thật ăn đây là là vòng đá quý thật ăn khói này màu đen này Đấy, nó đem rất là nhiều may mắn cho chúng ta nó công dụng của nó là có tứ tính từ trường dương cực mạnh nhé đó để thu hút tài lộc cho chúng ta để trừ tà Đấy, nhá thì thì 1988 hợp với màu đen và màu xanh nước xanh lục nhớ thì màu nước xanh lục thì ở đây là có màu xanh lục này như phòng cũng đang đeo này đó là màu xanh lục nhé đây là màu xanh lục đây là màu đen nhé còn ở đây là màu này ở đây có vòng này vòng này đây là vòng đá mắt hổ mắt xanh nè đây là mắt xanh hiệu ứng mắt xanh nhé bà con nhé mà ứng mắt xanh thì đây đeo được những cái vòng này ba vòng vòng này đấy thì nếu mà à, các bạn tuổi 1988 mà muốn cũng mua phật phẩm phong thủy về để chúng ta đeo để chúng ta đem lại nhiều may mắn cho chúng ta thì cũng hãy liên hệ với phạm hưởng nào. 0389 961 245 để mua những vật phẩm phong thủy như thế này nhé về vòng phong thủy như thế này nhé phạm hưởng để cho bà con giá cực kỳ là rẻ siêu rẻ siêu khuyến mãi luôn nhé thì bà con cứ liên hệ với số hotline phạm hưởng phạm hưởng sẽ gửi cái ờ, vật phẩm phong thủy cho bà con cô bác nhé nó chỉ có mấy trăm nghìn thôi không đáng bao nhiêu đây đều là hàng đá quý tự nhiên thiên nhiên nhé nói phẩm hưởng là đã làm về cái bên cái ngành uh, chuyên về phong thủy này thì nhiều cụ nhiều bà con cô bác lại bảo tại sao mình làm về bên uh, phong thủy này mà không có bán đồ phong thủy nhiều bà con muốn mua không biết mua ở đâu không không biết chỗ tin cậy như thế nào chỗ nào uy tín để mua thì hôm nay thì thì uh, cân của phòng hưởng hiện nay thì đã liên hệ được với công ty khai thác đá văn chấn Yên Bái để liên hệ với công ty là tất cả vật phẩm phong thủy phòng hướng cần thứ gì là có thứ đấy nhá Vì đăng chỉ cần là đăng ký là sẽ có mà công ty sẽ gửi về cho phòng hướng nhá thì đây là tất cả là hàng loại đá quý thiên nhiên này là của mỏ đá văn chấn yên bái người thợ lục yên chế tác nhé bà con nhé bà con cứ yên tâm về chất lượng đá của phòng hưởng nếu bà con mà mua đá ở phòng hưởng mà hàng hàng giá nếu đi kiểm định mà hàng giá thì phạm sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn nhé. Đây là dòng đá, đều là dòng đá quý nhiên hóa thạch nhé. Đấy. Ở đây là cũng có. Đấy rồi thì tiếp theo thì ở đây ờ, thì pháp tiếp theo phòng hướng chia sẻ về cái um, cái cái cái cái, cái hướng lương à, quên cái lương duyên vợ chồng của tuổi 1988 nhá. Đấy, thì uh, Mậu thì Lam mạng 1988 sẽ kết duyên với 12 con giáp hai con giáp còn lại thì sẽ cuộc sống sau hôn nhân sẽ như thế nào thì phạm cũng sẽ chia sẻ cho bà con sẽ chia sẻ cho bà con nhé đấy thì còn uh, 1988 làm và Lữ cuối video thì Phạm Cường sẽ chia sẻ về đại kỳ hiệp hôn làm với làm 1988 và Lữ 19 hiệp hôn với tuổi nào à, tháng sinh vào tháng nào tháng tốt hay tháng xấu à, năm nào để kết hôn được làm hôn được à, thì Phạm Cường sẽ chia sẻ ở quý vì xem hết cái video của Phạm Hưởng để là Phạm Hưởng chia sẻ nhé Đấy, để chia sẻ cho bà con rồi thì tiếp theo ở đây thì Hồng Hứng chia sẻ luôn là thì 1988 à, Mậu Thìn này đấy, chồng Mậu Thìn này mà lấy vợ Mậu Thìn đó đó, chồng với vợ đó, chồng chồng với, à, với, với, à, với chồng và vợ đều chung một tuổi nhá đều chung một tuổi thì à, nói đây là chồng tuổi này nhé, gặp vợ tuổi này ấy ăn đời ở với nhau là đặng trung bình đấy, nhé, đặng trung bình à, gặp số là tư cứ đạt đạo chứ đạt đạo vợ chồng lo lắng việc làm ăn đều đặn nhé chúng tôi làm ăn được chi cũng vợ rồi. Dạ. chồng lo rồi tiếp theo nhé làm ăn đều đặn nhé. rồi tiếp theo nào, tiếp theo ở đây thì uh, dễ dàng nhé ăn nói thì hay uh, cầu lo việc chi cũng đều có quý nhân giúp đỡ ấy, làm việc gì cũng tốt tứ đạt đạo có nghĩa, có nghĩa là về công danh sự nghiệp là rất là hanh thông rất là hanh thông nhá đấy rất là hanh thông rồi thì à, hào tài thì đủ dùng hào con thì đầy đủ à, vật dụng trong nhà là khiếm dụng đầy đủ nhé rồi tắn người vợ thì là can đảm này đấy cái thứ hai nữa là các người vợ tăng can táo này cái thứ hai là à, chân tay thì lại hay đi nhiều à, chân tay thì hay đi nhiều nghĩa là lăng xăng lăng xăng á chân tay lăng xăng đấy rồi thì à, tay làm tay cũng cũng có tay làm cũng có hay hao phá tài có nghĩa là tạo được tiền tài nhưng cũng xài tiền tài cũng giữ nhá đấy số vợ chồng này cũng thế hao chồng cũng như thế nhé tán tình vợ chồng này không đặng hòa hợp cho lắm hai vợ chồng không hòa hợp nói chung ở với nhau thì lên kiên cố đấy, và nhường nhịn lẫn nhau đấy, thì mới đặng nhé mới đặng âm lo để kết luận ấy, thì à, cắn vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình về hào tài là hay luân chuyển nhé hào tài là hay luân chuyển đấy thì ở đây á thì cái, cái tuổi mậu thìn lam mạng và một tuổi em kết hôn với lưỡng mạng cũng là mậu thìn thì à, thì cái à, về cái vấn đề là không hạt nếu vợ chồng không được hòa đặng về lời ăn tiếng nói à, thì chúng ta cũng lên nếu muốn mà để cải thiện được về cái vấn đề là tình cảm vợ chồng thì bà con thì à, chúng ta cũng lên là mua một quả cầu à, mua một quả cầu thật ăn hồng quả cầu thật ông hồng nó tượng trưng cho là tình yêu tượng trưng cho chữ thủy ờ, thủy chung tượng trưng cho cái sự gắn kết của vợ chồng của của, của cha mẹ tất cả những thành viên trong gia đình bạn bè này nọ nhé nó như là nó tượng trưng để đấy là để nó làm cho cái mối quan hệ của vợ chồng và con cái đều hòa thuận đều uh, đều tốt đẹp nhé thì bà con lên đấy, là mua một quả cầu phong thủy màu hồng chúng ta đặt ở trong phòng ngủ hoặc là phòng khách à, phòng ngủ hay phòng khách hay là có thể ở trên ờ, kệ bàn tivi hay gì hay là trên bàn làm việc à quên trên bàn à, tiếp khách miễn sao là chúng ta đặt quả cầu nên chúng ta nếu muốn về vợ chồng về vợ chồng hòa hợp hơn nữa thì chúng ta lên đặt ở trong phòng ngủ trong phòng ngủ nhá hay là phòng làm việc ở trong trong trong phòng á thì nó tốt hơn nhá thì chúng ta mua một quả cầu phong thủy như vậy nhá thì chúng ta mua để làm gì để cải thiện về cái mối quan hệ vợ chồng để cho nó dễ dàng hơn nhé dễ dàng hơn để hòa thuận hai chồng có thể là hòa hợp hơn là vấn đề là vợ chồng nhá đấy rồi tiếp theo thì Phạm hướng chia sẻ cho mình là tuổi Mậu Thìn mà kết hôn với tuổi Kỷ Tỵ chồng lớn hơn vợ một tuổi này cái chồng tuổi này gặp vợ tuổi này ở đời với nhau là đặng tốt này đấy, gặp số tam vinh hiển vợ chồng đặng có răng giá nhé đấy, đợi răng giá này đấy người và là có chức phận đấy nhiều người hay mến thương hào tài tương vượng hào con trung bình vận dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng đẹp đẽ tán người vợ thì thông đấy. rồi là kỹ lưỡng bản thân thì lại có tiểu tật đấy. tán vợ chồng hòa hợp chung sống với nhau khá là kiên cố làm ăn là đặng làm lên đấy. kết luận thì cắn vợ chồng này ở với nhau đặng tốt không có gì là đáng kỵ nhá À, thì mậu thìn mà kết hôn với kỷ tỵ vợ lớn hơn chồng một tuổi cực kỳ là đẹp tam vinh hiển có nghĩa là có danh giá như là có được nhiều người kính mến được nhiều người à, quan trọng nhé. đấy là tam vinh hiển đấy. làm ăn được chi ờ, ờ, cũng cũng cũng cũng cũng cũng ờ, cũng cũng, cũng tương vượng làm việc gì cũng thành công làm việc gì cũng tốt tại vì hai tuổi này nói chung hai vợ chồng tuổi này á, thì là à, hợp nói chung là hợp hòa hợp này anh tính nói thì hợp nhé đấy thì người vợ thì là à, thông minh này vợ hiền này thông minh kỹ lưỡng này đảm đang rất là tốt và việc nhà rất là tốt về là là về nhà cửa thì cũng trang hoàng nhá cũng rất là tốt tóm lại là mậu thìn 1988 kết hôn với tuổi kỷ tỵ chồng lớn hơn vợ một tuổi là tốt nhá. Đấy. tiếp theo mậu thìn với ờ, căn ngọ này chồng lớn hơn vợ 2 tuổi Đấy. chồng tuổi này gặp vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình gặp số tứ đạt đạo vợ chồng no tiếng vực chi cũng cũng đều là tốt đều thông suốt ngoài trong ngoài sắp đặt đều yên phận hào tài ấm no hào con trung bình sanh con đầu lòng là gái mà đẹp là hợp nhé nên sanh con gái đầu tiên là hợp ấy vật dụng trong nhà thường dùng tánh tình vợ chồng thì uh, ờ, tánh người vợ thì là hay bung ba tánh thì hơi cặp nhé tánh thì hơi cặp chân tay thì hay đi nhiều đấy, hay no tính đấy, ý hay giao thiệp tánh tình vợ chồng ít hòa hạt ở với nhau lên kiên nhẫn chung no với nhau thì mới đặng tốt nhé đấy kết luận cặp vợ chồng này ở với nhau là đặng trung bình đấy, lên thương lẫn nhau đấy, cùng đồng cùng lo lắng cho nhau thì mới uh, ấm no được đấy, thì nói chung á, thì tuổi này với tuổi này á, thì đều tốt á, tứ đạt đạo này tam vinh hiển này tốt là con cái cũng trung bình này đấy nếu sinh gái đầu lòng thì tốt nữa này đấy, nhưng mà chỉ về cái tánh tình hai người là không hòa hợp cho lắm thì phòng hướng lại chia sẻ tiếp theo thì chúng ta lên mua một quả cầu phong thủy màu hồng thật anh hồng về để trong phòng ngủ để làm gì để giải tỏa những áp lực của hai vợ chồng để gắn kết sự yêu đương gắn kết sự uh, cải thiện lại sự tình cảm của hai vợ chồng đấy bà con nhé bà con của bác nên mua cho mình một cặp cầu à, một quả cầu phong thủy thật anh hồng để trong phòng ngủ nó sẽ đem lại nhiều may mắn cho chúng ta nhé đấy nói chung là cái tuổi này với ờ, tuổi mậu thìn và căn ngọ là cũng là trung bình khá nhá Đấy. chỉ có vậy là ăn tiếng nói không hòa hợp lắm cho lắm nhá rồi tiếp theo này hãy chồng tuổi mậu thìn mà kết hôn với mợ với ờ, với nhân nhân nhân thân này Đấy. kết hôn với nhân thân nhá Đấy. thì chồng lớn hơn vợ 4 tuổi này Đấy. chồng tuổi này thì gặp người vợ tuổi này Đấy. thì ở đời với nhau này không đặng tốt gặp số thì nhì bần tiện vợ chồng làm ăn là không đặng phát đạt phải chịu cảnh thiếu nghèo đấy, giàu ấy, giàu có sẵn cũng ờ, khó giữ được có như là à, có tiền có của nhưng cũng không giữ được nhé đấy hào tài đủ lo qua ngày hào con đông đủ vật dụng trong nhà khiếm dụng đầy đủ tắn người vợ để ăn hay nóng lẫy này người vợ nóng lẫy này chân tay hay đi nhiều hay giao thiệp tán lạc lòng đấy, hay làm có tài nhưng cũng là hay phá tài số người số vợ chồng cũng thế người vợ cũng thế mà người chồng cũng thế tấn của hai người này đều nóng nảy nhé Đấy, đều như nhau Đấy, tấn tình vợ chồng ít đặng hòa hợp ở với nhau khá là kiên cố mới ấm lo kết luận thì cặp vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt hào tài rất luân nhựa có nghĩa là cái tuổi mậu thìn không nên kết hôn với tuổi nhâm thân nhé chồng đó hơn vợ 4 tuổi không nên kết hôn về cái đường là về nhì bằng tiện Đấy, có nghĩa là thiếu nghèo sống một cuộc sống nghèo khổ bần tiện bần cùng đấy, ăn nhiều khi còn không đủ hào con thì đầy đủ đấy hào con thì tốt này nhưng hai giờ tánh người vợ thì tiếng anh đến nói nóng lẫy chân tay hay đi nhiều nói chung là hai tuổi đã không hợp nhé nói chung không tốt đấy, nói chung là mậu thìn với nhân thân là không tốt nhé rồi tiếp theo này mậu thìn mà kết hôn với quý dậu 19 ờ, nhé quý dậu ấy là chồng lớn hơn vợ 5 tuổi đấy Đấy, thì chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt gặp số nhất phú quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiếu phước thì đặng khá hào tài tương vượng hào con đa số vận dụng trong nhà sắp đặt vẽ vang tánh người vợ tánh sáng có duyên vui vẻ có số tạo giữ tiền tài này người lớn tuổi này Đấy, người vợ này chồng thì đặng hòa hợp này Đấy, chăm lo chung sống với nhau làm ăn đặng lên sự nghiệp kết luận cận vợ chồng này đặng tốt à, ờ, nên thường vẫn nhau à, có nghĩa là tuổi mậu thìn 1988 là cái hôn với quý dậu cực kỳ là đẹp nhá quý dậu cực kỳ là tốt đấy nước phú quý có nghĩa là phú quý tức là tiền tài đó đấy về công dân sự nghiệp tiền tài là phát tài phát lộc đấy làm như là có được hưởng phúc giàu sang này đấy. coi như là như được hưởng phúc giàu sang nghĩa là số được hưởng phúc giàu sang đấy thế còn là thiếu phước thì đặng khá thiểu phước có nghĩa là thiểu phước là còn một ít phước của ông cha bà để lại của ba đời trước để lại là ấy là đặng khá ừ. hào tài tương vượng hào con đa số đa số ở đây là nhiều con đấy hào đa số ba bốn đứa gọi là đa số nhiều vận dụng trong nhà sắp sạch vẽ vang đấy tấn người vợ thì tấn sáng có duyên vui vẻ này số tạo duyên tiền tài cũng tốt này Đấy, thì nói chung là mậu thìn 1988 cái hôn với quý dậu là cực kỳ là đẹp nói chung là tốt nhá rồi tiếp theo này mậu thìn này Đấy, mà cái hôn với kiểu giáp tuất này chồng lớn hơn vợ 4 tuổi chồng tuổi này gặp vợ tuổi này này ở với nhau đặng trung bình gặp số tư đạt đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng no việc chi cũng dễ đều thông suốt hào tài thấm lo hào con trung bình vật dụng trong nhà thường dùng thường dùng sắp đặt đầy vẽ vang tán người vợ có duyên vui vẻ hay giao thiệp tình bạn đấy, giao thiệp tình bạn nghĩa là người vợ hay giao thiệp đấy lòng hay lo lắng lo tính trong trong mình hay có bệnh nhỏ tánh tình vợ chồng hay tương xung lời ăn tiếng nói thì hơi bất hòa à, với nhau nên kiên nhẫn lại làm ăn thì mới đang ấm lo kết luận lại thì cán vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình về tâm ý nên kiên nhẫn có nghĩa là hai tuổi này ở với nhau thì nói chung là tất cả nói chung đều đẹp chỉ có là tất cả cũng đều tốt nhưng chỉ có ngà tánh của người vợ và người chồng không hợp nhau do xung khắc cái tuổi với nhau xung khắc tuổi với nhau đấy, tánh tình hai vợ chồng là không hợp nhau đấy nên kiên nhẫn thì mới ấm no có nghĩa là hay cãi vã hay va chạm đấy thì đây ông cũng chia sẻ luôn thì chúng ta cũng lại lên thân một quả cầu nếu mà hai tuổi này kết hôn với nhau thì cũng nên là sắp đặt trong nhà chúng ta kết đặt chúng ta sửa lại cái phong thủy trong nhà chúng ta đấy, để chúng ta để cho gia tăng thêm nhiều may mắn cho vợ chồng con cái đấy thì lên cũng lên sắm một cái quả cầu phong thủy màu hồng đặt trong phòng ngủ để nó cải thiện được cái ờ, tình cảm giữa vợ chồng nhé Đấy, cải thiện được Đấy, nếu mà lỡ kết hôn rồi thì lên là sắm thêm cho mình gia tăng sắm thêm cho mình một quả cầu phong thủy màu hồng thật ăn hồng ấy để trong phòng ngủ để cải thiện được lại tình cảm vợ chồng nhé đấy nếu mà đã kết hôn rồi nếu còn đã mà nếu mà chưa kết hôn thì hai tuổi này ở với nhau nói chung là cũng không được tốt chỉ ở trung bình thôi nhá chỉ được trung bình chỉ được ở trung bình thôi nó cũng không được khá cũng không được tốt cho lắm nhưng còn nếu mà lỡ yêu nhau nỡ lấy nhau rồi có con có cái rồi thì lên cải thiện lại phong thủy nhà cửa Đấy, mua những vật phẩm phong thủy này về để chấn chặt nhà cửa rồi là mua thêm một quả cầu phong thủy màu thật ăn hồng để chúng ta đặt trong phòng ngủ cải thiện vợ chồng nhé cải thiện vợ chồng tình cảm vợ chồng ấy, để cho nó dễ gần nhau hơn nhé rồi tiếp theo hàm muốn chia sẻ luôn thì chồng tuổi à, mậu thìn mà kết hôn với ất hợi này chồng lớn hơn vợ 7 tuổi này lời giải này chồng tuổi này gặp vợ người tuổi này ở đời với nhau này đặng tốt này gặp số tâm vinh hiển này vợ chồng đặng có danh giá nhé với đời hoặc có chức phận Đấy, hào tài tương vượng hào con trung bình vật dụng trong nhà sắp sắp sắm sửa đầy đủ nhé Đấy, thì à, tánh người vợ thì là hiền này ấy lại có duyên này tánh sáng này có số tạo giữ tiền tài này về ngày về về về sau ấy miệng hay dày nói tánh tình vợ chồng thì ờ, hòa hợp chung ở với nhau làm ăn đặng hưởng ấm lo này kết luận lại thì cắn vợ chồng này ở với nhau đặng tốt không chi đáng kỵ à, có nghĩa là nếu mà mậu thì 1988 mà kết duyên với ất hợi chồng lớn hơn vợ 7 tuổi thì là hai tuổi này rất là hợp với nhau tam vinh hiển có nghĩa là có dân giá có chức phận trong xã hội Đấy. Nghĩa là có có tính tâm ở trong xã hội, có địa vị ở trong xã hội. Nếu mà người chồng mậu thìn tám tám lấy người vợ ất hợi lớn hơn vợ 7 tuổi Đấy. thì người chồng có địa vị trong xã hội, có tâm có tiếng, được nhiều người kính lễ. Đây ở trong đây đề nè. Đấy, đặng tốt này gặp số tam vinh hiển, tam vinh hiển ở đây là rồi là có danh giá này. Đấy, rồi ở với đời có chức phận này, đấy nghĩa là có chức phận, có ở trong xã hội có một số phận trong xã hội được nhiều biết đến có danh giá được nhiều người quý mến nhé thì nói chung là phạm mà nói chung là hầm hướng chia sẻ đến đây là với tuổi là mậu thìn với tuổi ất hợi là cực đẹp nói chung là hai tuổi này cực đẹp nó không có gì để đáng kỵ cả hào con trung bình có nghĩa là từ trung bình nghĩa từ 2 đến 3 đứa đường con cái cũng tốt Đấy, người vợ thì sắp đặt này nói chung là về tánh tình vợ này hiền này có duyên này tánh sáng này tạo giữ tiền tài cũng tốt này thì còn cái gì đâu mà để nói Đấy. chỉ có là cái miệng hay giày la thôi Đấy. hay giày nói như là tay làm mồm nói nói chung là vậy như thế này là cũng được nhé nói chung là phụ nữ mà làm mà nói thì không không sao chỉ sợ là không làm mà nói thì mới nó mới có, có chuyện thôi Nên nói chung là mậu thìn mà kết hôn với ất hợi là đẹp nhá đấy rồi tiếp theo này mậu thìn này với vợ bính tý này chồng lớn hơn vợ 8 tuổi này chồng tuổi này ở gặp, gặp vợ tuổi này ở đời với nhau này đặng trung bình gặp số tứ đạt đạo vợ chồng no tiếng việc chi đều tốt đều thông suốt Đấy, đặng có chút ít chức phận để làm ăn hào tài đủ dùng hào con đa số vật dụng trong nhà khiến dụng tán người vợ chân tay thì ờ, hay đi tán lạc lòng bản thân có tiểu tật lời nói hay thắc mắc tay làm thì có hai phai cũng có tay phá tài số vợ chồng ở với nhau như thế thì tánh tình vợ chồng nói chung là cũng gọi là đặng hòa hợp cũng gọi là đặng hòa cũng không đặng hòa hợp cho lắm ở với nhau nên kiên nhẫn thì mới tốt cặp vợ chồng này ở với nhau thì đặng trung bình về hào tài thì hay năm chuyện có nghĩa là mậu thìn mà kết hôn với bính tý chồng lớn hơn vợ 4 tuổi chồng lớn hơn vợ 4 tuổi thì nói chung là về đường tiền tài á, thì nào ăn cái gì cũng được hết trơn á nhưng mà cái tiền tài thì lúc lên lúc xuống không luân chuyển hay luân chuyển nó không nó được nó không được nhất định lúc thì thì tốt lúc thì xấu đó là về đường tiền tài cái hào tài đầy đủ hào hào tài đầy đủ hào con hà con đa số đa số con là nhiều con cái được là nhiều nhưng tánh người vợ thì hay đi tánh thì nặng lòng tánh nặng lòng ở đây có người vợ có nghĩa là lạc lòng có nghĩa là không được tình cảm anh nói không được tình cảm cho lắm nhé người vợ mà tuổi bính tý một cái hôn với mậu thìn là tấn của người vợ lạc lòng anh nói không có không được gọi là ngọt ngào không được khéo léo cho lắm nhé có tài cũng hay phá tài đấy người tấn vợ chồng thì nói chung không được hòa hợp cho lắm thì nói chung nếu không được hòa hợp ví dụ như mà mậu thìn mà nỡ đã đã cưới đã nên duyên vợ chồng với tuổi bính tý rồi thì bây giờ chỉ có cách là cải thiện lại cải thiện lại cái mối quan cải thiện lại cái phong thủy ở bắt chặt Đấy. Cái, cái cái lương duyên về cái, cái cái đường tử vi thì nó không thể thay đổi nhưng chúng ta thay đổi ở cái bát chặt ở cung bát chặt thì đây thì chúng ta có thể là mua những vật phẩm phong thủy này đeo trên tay để để nó giúp cho chúng ta giúp cho chúng ta về cái vấn đề đem lại nhiều may mắn à, nó khi dừng nhiều nó giúp cho chúng ta về đầu óc thông thái giúp cho cái đầu óc chúng ta thoải mái đấy. Ờ, là bình tĩnh hơn nhé hay là sắm cho mình một cặp cầu phong thủy uh, màu hồng thạch anh hồng để để trong phòng ngủ để cho tình cảm vợ chồng nó được cải thiện hơn nhé à, còn hãy xem lại nhà cửa xem chúng ta đúng hướng chưa nhà cửa chưa đúng hướng thì lại phải mua cặp cầu phong thủy về là chấn chặt nhà cửa khi chúng ta xây nhà sai hướng Đấy nhé thì bà con hãy để ý xem là mình cái phong thủy nhà mình đã tốt chưa tại sao là vợ chồng hay cãi vã Đấy, thì hãy xem lại mọi mặt ở trong nhà vật dụng trong nhà từ nhà bếp nhà tắm từ nhà cửa chính thì xem là cái hướng phong thủy đã đúng chưa để chúng ta cải thiện lại cho nó tốt thì phạm hướng ấy, chia sẻ bà con về phong thủy luôn đấy nhá ở tiếp theo này nếu mà mậu thìn mà kết duyên với đinh sửu này à, lớn chồng lớn hơn vợ 9 tuổi lớn hơn vợ 9 tuổi nhá thì chồng tuổi này gặp vợ người tuổi này ở đời với nhau đặng tốt này gặp số tam vinh hiển vợ chồng đặng có dân giá nhiều người hay mến thương cầu lo việc chi đều có quý nhân giúp đỡ hào tài ấm lo hào con đông đủ vật dụng trong nhà sắp đặt vẽ vang tán người vợ chồng có duyên làm năn lẹ hay giao thiệp có số tạo giữ tiền tài tán tình vợ chồng hòa hợp chung sống với nhau lặng làm lên nhà cửa cắn vợ kết luận cắn vợ chồng này ở với nhau đặng tốt hưởng cắn ấm lo và an vui đấy có nghĩa là mậu thìn mà kết duyên với đinh sửu chồng lớn hơn vợ 4 tuổi thì cực kỳ là tốt nhá hai tuổi này kết hợp vào nhau có thể nói là quá đẹp nhá đấy quá đẹp tam vinh hiển có trần giá à, tam vinh hiển ở đây có nghĩa là có chức phận trong xã hội đấy, được nhiều người biết đến được nhiều người quý mến đấy, làm cầu chi việc gì cũng có người giúp đỡ quý nhân giúp đỡ đấy, nhá nói chung là mậu thìn một cái hôn với đinh sửu rất là đẹp nhá rồi ở đây ờ, đoán phụ thêm là mậu thìn với mậu dần à, mậu thìn kết hôn với mậu dần chồng lớn hơn vợ 10 tuổi hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng không tốt à, đặng tốt quý ở với nhau đặng tốt này hào tài đủ no hào con trung bình tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng thông minh ăn nói với đời năn lẹ bản thân hay có tiểu bệnh tấn tình vợ chồng hòa hợp ở với nhau khá cần lăng mới ấm lo nhé thì nói chung là cái tuổi này thì tốt nói chung là tuổi này thì nói chung là là cũng tốt nhá Đấy, hòa hợp vợ chồng thì hòa hợp rồi này Đấy, tánh người vợ thì tánh sáng này kỹ nưỡng này là cũng tốt rồi ăn nói năn nẹ cũng tốt là hào tài thì đủ no Đấy, tài và tiền tài là đủ no hào con trung bình Đấy, là để con cái thì cũng được hai ba đứa Đấy. thì ở với nhau khá cần năng thì mới được ấm lo hai vợ chồng cần phải siêng năng hơn nữa cần phải Ờ, cũng cũng có cùng cùng nhau phát triển hơn nữa thì mới được ấm no hạnh phúc hơn nữa nhé thì nói chung là là mậu thìn với mậu dần là được nói chung là trung bình khá nhé nói trung bình khá Đấy, rồi tiếp theo là chồng tuổi mậu thìn mà kết hôn với tuổi kỷ mèo chồng nó hơn vợ 11 tuổi hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt hào tài ấm no hào con việc thiểu số tánh người vợ hay giàu hay giàu no không đặng vui vẻ cho lắm bản thân hay có bận nhỏ ở đời với nhau vợ chồng thì hòa hợp khá cần năng thì mới mới mới hậu mới đặng có nghĩa là mậu thìn với kỷ mẹo cũng không được tốt cho lắm nhé bà con nhé hào tài âm no hào con thiểu số với hào con có ngày con chỉ được một hai đứa thôi tấn người vợ thì hay giàu lo đấy, đấy không được không có vui vẻ nhá ăn nói thì để không được vui vẻ cho lắm nói chung là mậu thìn cũng không nên kết hôn với kỷ mẹo mà lỡ kết hôn rồi thì thấy cuộc sống của mình làm sao nó hay chật vật hay là hay vợ chồng hay cãi vã hay hay va chạm nhiều thì cũng lên là cải thiện lại phong thủy cho mình cải thiện lại phong thủy cho phạm phạm hướng tại vì sao tại vì ấy, tất cả là cái số của chúng ta là về cái nát số tử vi của một con người đã định sẵn rồi là cái nát số tử vi không thể cải thiện nhưng tại sao mỗi người đều đều có hai mặt có cung tử vi có cung bát chặt thì tại sao chúng ta không sử dụng cái cung bát chặt này để chúng ta cải thiện lại cái số của chúng ta cải số lại đổi số lại Đấy, thì chúng ta lại sử dụng vật phẩm phong thủy Đấy, để cải thiện lại xem là hướng nhà chúng ta có đúng hay không Đấy, có hợp hay không ở hướng ờ, hướng ngũ quỷ hay hướng lục sát hay hướng họa hại đây là rồi rồi những hướng xấu là sẽ gây ra rất là nhiều chuyện phiền phức chúng ta phải xem lại hướng phong thủy nhà chúng ta nhà bếp nhà nhà phòng tắm thì rồi là ờ, nhà, ngủ, phòng ngủ xem là hướng đúng hướng chưa Đấy, hướng bếp đúng chưa Đấy, nếu mà không đúng thì chúng ta phải xem lại xem xét lại từ trên xuống dưới để thay đổi phong thủy trong nhà sắp đặt lại cho đúng phong thủy của bản mệnh của chúng ta thì nó mới đem lại nhiều may mắn và chúng ta nó cải thiện lại vợ chồng nó cải thiện lại được cái sự sự hòa thuận của vợ chồng nhá nhiều khi mà chúng ta mà xây một cái một cái ngôi nhà mà chúng ta uh, trang trí một cái uh, trang trí bếp một nơi không đúng chỗ thì dĩ nhiên là cái người vợ hay sử dụng cái bếp đó điều này nhiều khi là tiện tay để đâu để đó thì tại vì sao tại vì do cái hướng bếp nó không đúng nó không thuận lợi cho người vợ khi chúng ta nấu nướng thì làm đâu quăng đấy không thuận lợi nên là làm đâu quăng đấy thì hai vợ chồng lại nhiều khi vợ chồng với nhau lại cãi vã những chuyện như thế là do về cái phong thủy cái hướng nhà hướng bếp chúng ta xây sai hướng nó không thuận lợi cho trong khi chúng ta thực hiện thì chúng ta phải cải thiện lại là những cái hướng nhà hướng bếp hướng thcầu thang hướng nhà tắm hướng phòng ngủ đúng chưa đó đúng với là cái, cái, cái hướng mận của chúng ta chưa ấy là phải xem xét lại đấy còn nếu mà chúng ta mà xem rồi mà không thể là cải được nữa thì chúng ta phải mua cặp cầu phong cặp cầu phong thủy về chấn chặt nhà cửa để nó chấn chặt lại nhà cửa nhé rồi về vợ chồng hay cây mã thì sắm thêm một một quả cầu phong thủy thật ăn hồng về làm gì để trong phòng ngủ để cải thiện lại mối quan hệ vợ chồng Đấy, để cải thiện lại Đấy, cải thiện lại vợ chồng ăn nói thế này cho nó dễ nghe tại vì trong cái những vật phẩm phong thủy về thật ăn hồng nó tác dụng từ trường dương cực cao Đấy, nó giúp cho con người thanh lọc cơ thể giúp cho cái đầu óc của con người thoải mái hơn suy nghĩ tích cực hơn Đấy, bảo làm sao là trên thị trường hiện nay cái về cái vật phẩm phong thủy thật ăn hồng nó có giá trị rất là cao tại vì nó có từ là lớn giúp ích được cho con người ta rất là cao trong khi thật ăn hồng nó còn giúp được có thể làm đẹp cho người phụ nữ Đấy, có thể là trị được cả bệnh ờ, đường ờ, đường ruột đường bao ờ, tử yếu Đấy, nó, nó rất là công dụng về mặt lên là cái giá phẩm cái giá thành của nó rất là cao nên bà con nên lưu ý là xem để là chúng ta cải thiện lại phong thủy trong nhà để nó đem lại nhiều may mắn đem lại thuận lợi cho vợ chồng đấy nhá đấy rồi thì phạm hướng chia sẻ thêm là khi mà người vợ à, khi mà người chồng mà lấy ví dụ người người chồng mà lấy người vợ đinh mão lớn hơn chồng một tuổi này nhé mậu thìn mà lấy đinh mẹo đấy, vợ lớn hơn chồng một tuổi đấy, chồng tuổi này lấy vợ tuổi này ở đời với nhau là đặng tốt này gặp số là nhất phú quý Đấy. trong nhà đều yên thuận hào tài tương vượng hào con đông đủ vật dụng trong nhà sắp đặt vẽ vang tắn người vợ có duyên vui vẻ hay giao thiệp có số tạo giữ tiền tài ý tình vợ chồng hòa hợp chung ở với nhau đặng làm lên kết luận cắn vợ chồng này ở với nhau là đặng tốt không chi đáng kỵ à, có nghĩa là mậu thìn lấy người vợ đinh mạo đinh mão vợ lớn hơn chồng một tuổi cực kỳ là tốt nhá không có gì đăng kỵ cả nhá là tốt rồi tiếp theo là ví dụ mậu thìn mà lấy người vợ bính dần mà lớn hơn chồng 2 tuổi thì chồng tuổi này gặp vợ người tuổi này ở đời với nhau này không đặng tốt gặp số nhì bẩn tiện vợ chồng không vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo làm ăn không đặng không phát đạt Đấy. giàu có đi nữa thì cũng không thể giữ được tiền tài cho dù có tiền của ông cha bà để lại đi nữa cũng không thể giữ được nhé hào tài thì đủ no qua ngày thôi hào con thì lại thiếu số đấy. có số nuôi con nuôi đấy. vật dụng trong nhà hiếm đi hay tắm thịt lóc tay tay là hay cũng hay hay cũng có tay phát vợ chồng cũng thế tắm tình vợ chồng không hòa đã hợp đấy cắn vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt Đấy, khá kiên nhẫn thì mới được gọi là ở được hay nhờ phúc đức của ông cha bà để lại thì mới ở được với nhau có nghĩa là mậu thìn không nên kết duyên với bính dần vợ lớn hơn chồng 2 tuổi tại vì sao ở đây nó gói là nhì bần tiện thì nhì bần tiện thì còn cái gì nữa nhì bần tiện ở đây có nghĩa là thiếu nghèo sống một cần cuộc sống thiếu tiền thiếu của ngày ăn hai ngày ăn ba bữa còn nhiều khi không no không đủ Đấy, cho dù tiền có sẵn ông bà để lại đi nước xài cũng hết cũng chi tiêu cũng hết không đủ không để lại được hà con thiểu số hà con thì thiểu số có nghĩa chỉ được một đứa thôi hoặc mà không có đứa nào phải nuôi con nuôi phải nuôi con nuôi đấy thì nói chung là thì phạm hưởng lên khuyên là tuổi mình 1988 mậu thì không nên lấy vợ bính dần lớn hơn chồng 2 tuổi nhé rồi tiếp theo này chồng mậu thì mà lấy vợ ất sửu vợ lớn hơn chồng 3 tuổi lời giải này chồng tuổi này gặp vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt gặp số tam vinh hiển vợ chồng đặng đấy, vợ chồng đặng có danh giá này nhiều người hay thương mến cầu no việc chi đều thuận lợi hào tài ấm no hào con trung bình vật dụng trong nhà sắp đặt đều có thứ tự này tánh người vợ miệng hay nói dày nói bản thân thì cũng hay có bận nhỏ có số tạo giữ tiền tài ý tình vợ chồng thì cũng không được hòa hợp cho lắm nên kiên nhẫn ở với nhau mới đặng kết đoạn thì cặp vợ chồng này ở với nhau đặng tốt khá là thương lẫn nhau thì sẽ ấm no hạnh phúc về sau này nói chung là mậu thìn 1988 chồng lấy người vợ ít xỉu lớn hơn mình 3 tuổi là tốt tốt về cái gì tốt về đường tăng vinh hiển có nghĩa là có danh giá có nghĩa là có chức phận trong xã hội nghĩa là vợ chồng này ở với nhau thì uh, trong xã hội có tiếng tăm uh, tiếng tăm trong xã hội có nhiều người biết đến nhiều người kinh lễ ấy nhiều người thương mến cầu non việc chi đều thuận lợi hào tài thì ấm no này hào con thì trung bình hào con trung bình ở đây có nghĩa là có thể là sanh được hai ba đứa đấy vật dụng trong nhà sắp đặt đều có thứ tự thì người vợ ở đây là về sắp đặt về có trong về bếp lúc trong bếp rất là tốt sắp đặt đầy đều thứ tự đấy tánh người thì miệng thì nói chung hay dày nói nhá làm nhiều quá thì dĩ nhiên phải dày nói rồi bản thân hay có bạn nhỏ bản thân có bạn nhỏ có khả năng là nhiều khi bận bận về cái gì bận nhiều khi bận hay nói nhiều hay gọi là bận tật nhỏ đấy hay là chân tay nó có cái gì đó có mụn hay là có ví dụ tay chân nó có sức mẹ gì đấy cũng gọi là bận tật nhỏ nhá đấy ý tình vợ chồng thì không đặng hòa hợp cho lắm thì ở đây chỉ có là vợ chồng không được hòa hợp cho lắm thì ấp Sửu và Mậu Thìn nói chung không được hòa hợp cho lắm thì nếu mà hai người đã lấy kết hôn với nhau rồi mà hiện tại bây giờ vợ chồng hay về cái vấn đề là à, vợ chồng không được thuận cho lắm thì nên cũng lên xem lại cái phong thủy chúng ta nhà cửa chúng ta xem nó có đúng hướng chưa nhà cửa chính chúng ta đúng hướng với vợ chồng chưa nhà bếp nhà tắm nhà uh, phòng ngủ có đúng hợp với mệnh của hai người hay không hay là cái nhà chính của chúng ta lại rơi vào cái nhà rơi vào cái hướng là họa hại rơi vào rơi vào hướng là lục sát rơi vào hướng là ngũ quỷ nó quấy phá chúng ta nên là nó nó, nó, nó đem đến nhiều suy nghĩ tối tâm cho vợ chồng nên hai vợ chồng hay mâu thuẫn cãi vã với nhau đấy, thì hãy xem lại là xem mình có đúng hướng nhà chưa phòng thủy đã chia sẻ về hướng nhà đấy nói màu sắc phong thủy cũng chia sẻ rồi đấy. nếu mà xem lại mà sai thì thay đổi lại cải thiện lại nếu mà ví dụ nhà cửa chúng ta sai hướng chúng ta không sửa được nữa thì phải mua những cặp cầu như thế này mua những vật phẩm phong thủy như này đem gì về chấn chặt lại nhà cửa chúng ta đấy, để xua đuổi chấn chặt lại hóa sát đấy, đấy. thì để rồi là vợ chồng hay cái vã thì lại nên sắm thêm một cặp cầu một quả cầu phong thủy thật ăn hồng để trong phòng ngủ để làm gì để nó tạo từ trường dương cực lớn đấy, để nó gì nó, nó đem lại đem lại cái cái cái không gian là cho cho cho cho cho cho, cho tinh thần của hai người nó thoải mái hơn nó sẽ tạo tích từ trường dương để nó đem lại nhiều cái, cái, cái tích cực dương để vào luồng không khí tốt trong lành nó đem lại cái cái sự bình tĩnh của vợ chồng hai vợ chồng bình tĩnh hơn đó, rồi nhẹ nhàng hơn đó, rồi nó sẽ đem lại rất là về cái thật ăn hồng mà để trong phòng ngủ này nó đem lại rất là nhiều lợi ích cho vợ chồng về vấn đề là à, mối quan hệ vợ chồng hay là con cái hay là các thành viên trong gia nhà nó sẽ được thuận hòa hơn sẽ được là à, tốt hơn à, bền vững hơn đấy, thì bà con cứ nghe phòng hưởng đi nếu mà như nếu mà vợ chồng đã như thế cái hướng nhà đã như thế thì nên sắm những vật phẩm phong thủy như thế về để chân chặt nhà cửa đem lại nhiều may mắn cho chúng ta Đấy, tại sao chúng ta ví dụ chúng ta làm được nhiều tiền có tiền thì tại sao chúng ta không mua những thứ này những vật phẩm phong thủy không đáng bao nhiêu tiền mà nó đem lại rất là nhiều lợi ích cho chúng ta tại sao chúng ta không sử dụng hiện nay trên hiện nay thì à, người Việt Nam sử dụng về vật phẩm phong thủy là nói chung là đa dạng rồi Đấy, đa dạng rồi thì bà con cũng có thể kiếm được mọi lúc mọi nơi ở chỗ nào bà con cũng thể kiếm nhưng quan trọng là kiếm được những vật phẩm phong phong thủy đó nó có đúng là hàng thiên nhiên tự nhiên hay không hay là hàng chấp phá hay là hàng giá hàng nhái thì nó lại không đem lại lợi ích cho bà con chúng ta phải tìm những nơi nào mua những loại đá phong thủy uy tín chất lượng đúng đá thiên nhiên tự nhiên hóa thật hàng triệu năm hóa thật lại thì nó mới đem lại lợi cho chúng ta nhé thì bà con lưu ý thì ở đây phạm hưởng cũng có đây là những loại đá của phạm hưởng là đều là chính tay phạm hưởng đặt tại công ty khai thác đá văn chấn yên bái chế tác cho phạm hưởng Đấy, để phạm hưởng lấy về đây là những hai mặt hàng của công ty niêm yết đưa xuống để phạm hưởng chỉ có bán bán với giá gốc cho bà con giá sĩ cho bà con và phạm hưởng chỉ có nói chung là cũng chỉ được có ăn được cái phần trăm bà con thôi chỉ được có vài phần trăm ba phần trăm năm phần trăm tùy theo sản phẩm đấy nói thật nói thẳng lòng cho là như thế đấy thì nói chung là phòng hướng đây là muốn giúp cho bà con để cho bà con cải thiện nhiều hơn tại vì phạm hướng chia sẻ về vấn đề phong thủy như thế này tự vi phong thủy lý số như thế này thì bà con có biết rồi phạm hướng đã chia sẻ rất là lâu nhưng bà con đòi hỏi về vật phẩm phong thủy này rất là nhiều và bà con một số thời vừa những người vừa qua cũng đã thỉnh những mua những vật phẩm phong thủy của phòng hướng rồi cũng đã biết rồi hàng của phòng hướng đều là hàng uy tín chất lượng nhé những vật phẩm phong thủy nào có giá trị thì phòng hướng sẽ kiểm định nhé sẽ đi kiểm định giấy tờ đàng hoàng 100% đá thiên nhiên cho bà con Đấy, nhé đấy còn những cái hàng vật phẩm phong thủy mà như thế này hàng rẻ tiền như à, hàng mà giá trị bình thường này tại vì cái này nó thì nhỏ như thế này thôi thì nói chung là cũng chỉ có mấy trăm nghìn thôi không đáng bao nhiêu tiền bà con tại sao có tiền mà mua được để đem lại nhiều may mắn cho chúng ta đấy đấy như thật ăn này đeo dâu rất là mát tay đeo mà rất là từ trường dương cực kỳ mát rất là mát tay để vào má như thế này rất là tốt luôn đấy những loại thật ăn như thế này mà chúng ta để để mà mà mà, mà cầm trên người đeo người nó rất là mát cực kỳ là mát luôn đã đá chính hãng đá tự nhiên thiên nhiên mà mà 100% cầm trên tay những bà con cảm giác nó mát như là đá lặng luôn bà con phải biết được nó có từ trường dương như thế nào đem lại rất là nhiều lợi ích cho bà con nhé đấy thì phòng cũng chia sẻ là như vậy nhé rồi tiếp theo thì phòng hướng chia sẻ tiếp theo này ví dụ như là người chồng mậu thìn mà lấy người vợ giáp tý ấy mà vợ lớn hơn chồng 4 tuổi này hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình hào tài ấm no hào con thiểu số tấn người vợ tấn sáng năn nẹ hay no tính hay giao thiệp bản thân ít tặng vui vẻ ở với nhau nói chung là vợ chồng thì hòa hợp việc làm ăn đặng ấm no nói chung là mậu thìn mà kết hôn với giáp tý vợ lớn hơn chồng 4 tuổi nói chung là cũng trung bình khá được nhé nói chung là đặng làm ăn thì đặng trung bình này tiền tài là trung bình hào tài âm lo có nghĩa đủ ăn đủ mặc đấy âm lo hào con thiểu số hào con thiểu số ở đây thì ít con nó chỉ được một đứa con thôi Đấy, tầm khoảng là một đứa một hai đứa thôi tán tình vợ thì tán sáng lăn lạ no tiếng việc chi hay giao thiệp Đấy, nhá Bạn thân ít đặng vui vẻ thì người vợ tới tuổi này thì cũng ít cũng nói chung là uh, miệng ăn nói cũng không được vui vẻ cho lắm nhá đấy thì nói chung là được nói chung là mậu thì một cái hôn với giáp tí nói chung là trung bình nói chung là trung bình được nhá đấy. thì thôi bây giờ phòng hướng chia sẻ cho bà con ờ, cho cái tuổi mậu thì 1988 này về đại kỵ nhá đại kỵ hiệp hôm nhá mậu thìn và đại kỵ hôm với tuổi nào thì phạm hướng chia sẻ với bà con luôn đấy ấy Mậu Thìn 1988 đại kỵ hiệp hôm này rồi là Mậu Thìn 1988 nữ mạng này à, sẽ à, săn vào tháng nào là xấu tháng nào là tốt Đấy, nuôi tay nuôi con tốt hay xấu thì ở đây trong sách ừ, căn duyên tiền định này nó đều có ghi rõ hết rồi nhé thì bà con cứ yên tâm phòng chia sẻ với bà con nhé thì mà phạm hữu hết sẽ, sẽ xem cho người người nam trước nhé nam 1988 trước này thì trai tuổi mậu thìn này đại kỵ cưới gã những tuổi dưới đây đấy Đấy, chồng nhá. chồng tuổi mậu thìn mà lấy vợ tuổi tân mùi chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau phạm tuyệt mạng có nghĩa là cái tuổi mậu thìn mà lấy người vợ tân mùi ở đời với nhau sẽ tuyệt mạng Đấy, chia ly không ở được với nhau nhé không tốt là đại kỵ đấy tiếp theo là tuổi mậu thìn lấy vợ quý mùi đấy. chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau cũng phạm vào tuyệt mạng cũng không ở được ăn đời ở kiếp không ở được có nghĩa là ở đây thì mậu mậu thì 1988 chỉ có kỳ đại kỵ với tuổi tân mùi và quý mùi là không thể là kết hôn nhé không được kết hôn nhé Đấy, mà muốn kết hôn với nhau thì là không được gả thì mới may thì ở được nhé không được kia gả không kết hôn không đăng ký kết hôn không cưới gả thì may thì ở được nếu còn không thì không thể ở được với nhau nhé tân mùi và quý mùi Cái trai tuổi này kỵ cưới gả nhé kỵ lấy vợ vào năm 18 tuổi nhé nghĩa là trai trai 1988 không được lấy vợ vào năm 18 tuổi năm 24 tuổi này năm 30 tuổi này năm 36 tuổi năm 42 năm 54 tuổi nhé gái tuổi này thì cũng kỵ vào năm 18 này gái gái mậu thì 1988 là kỵ lấy chồng vào 18 tuổi 20 tuổi 26 tuổi 30 tuổi 32 tuổi 38 tuổi và 42 tuổi nhé đấy những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn luận về hôn nhân là không thành còn mà có đôi bạn rồi gặp ở những năm nói trên thì hay săn vào việc buồn phiền xung khắc xa vắng à, có nghĩa là gặp những tuổi như thế là là và ví dụ như mà chồng mà mậu thì mà nỡ quen quen ờ, đang yêu đương với những cái tuổi như thế này rồi thì là không được nó sẽ sẽ phải rơi vào cắn là sân nhiều việc buồn phiền rồi hay là cắn xa vắng nhất rồi tiếp theo này tuổi này trai hay gái cái tuổi 1988 này trai hay là gái sanh nhầm vào tháng 4 và tháng 10 âm lịch trong đời nhé tháng 4 hoặc tháng 10 âm lịch thì sinh vào trong đời uh, xảy việc là buồn phiền Đấy, hay là hay bất đồng ý kiến quan điểm này Đấy, rồi đến ngày chót cũng khó mà lên đôi vợ chồng Đấy, nếu sinh vào tháng 9 à quên sinh vào tháng 10 âm lịch và tháng 4 âm lịch ấy, thì về vấn đề là về việc uh, về cái, cái, cái, cái, cái tán tình thì không được tốt nhé bất đồng quan điểm đấy nếu mà tuổi này mà trai hay gái khi khi có đôi bạn số định gặp nhau ở hướng hội nhằm căn duyên thì mới được nhá à, có nghĩa là nếu ví dụ như mà căn duyên vợ chồng nếu như mậu thìn vào đây cái tuổi này thì cái tuổi nào đó mà phải vào tuổi đại kỵ như thế này nhưng mà phải rơi vào căn duyên là rơi vào hướng hợi thì mới được nhá đấy giờ đây còn xin lưu ý thêm này trai tuổi mậu thìn này mà săn vào tháng 3 này tháng 6 này tháng 4 này tháng 7 này tháng 5 này tháng 11 này và tháng 12 như sanh nhầm mấy tháng này có số nưu thê hoặc đoa đoan về việc vợ con nhá đấy còn gái tuổi mậu thìn mà sanh vào tháng 4 tháng 5 tháng 7 tháng 8 như sanh vào nhằm những tháng này có số lưu phu hoặc trái cảnh về việc chồng và con khó nuôi mà khó nuôi con đấy nhá thì cái video của Phạm Hưởng chia sẻ về lương duyên vợ chồng của tuổi 1988 nam mạng kết hôn với 12 con giáp sẽ như thế nào thì Phạm Hưởng đã chia sẻ rồi. dù là đại kỷ hiệp hôn của nữ 1988 và nam 1988 rồi này cái tháng năm tháng nào không nên cưới gả cũng đã chia sẻ rồi. Và xem vào những cái tháng nào tốt hay xấu thì Phạm Hưởng cũng đã chia sẻ rồi thì cái video của Phạm Hướng đến đây là xin tạm dừng tại đây nhé thì Phạm Hướng chia sẻ lại thì nếu bà con có nhu cầu về phong thủy nhu cầu về để chúng ta cải thiện lại mối quan hệ vợ chồng gia đình những những người thân trong gia đình để cải thiện lại thì Phạm Hướng chia sẻ bà con về vấn đề là vật phẩm phong thủy như thế này để chúng ta cải thiện lại các liên hệ với Phạm Hướng qua số điện thoại 0389 961 245 để Phạm Hướng tư vấn cho bà con nhé đấy và bà bà bà con xem là cái hướng nhà chúng ta đã tốt chưa đúng hợp với mệnh mình chưa đấy, hướng nhà hướng bếp hướng cầu thang hướng nhà tắm hướng phòng ngủ đấy, nó có hợp chưa thì cải thiện lại sử dụng những vật phẩm phong thủy này để chúng ta làm gì để chúng ta chấn chặt nhà cửa lại đấy, rồi sắm thêm những quả cầu phong thủy thật ăn hồng để làm gì để gia tăng sự liên kết gắn bó các thành viên trong gia đình liên kết vợ chồng với nhau hòa thuận hơn ăn ăn chung sống với nhau tốt hơn đấy, về đường đường lưu duyên đấy đấy rồi thì à, phạm hướng à, xin à,